bước thứ năm nó rất quan trọng thể hiện lòng biết ơn thể hiện lòng biết ơn kiên sẽ kể cho anh chị nghe câu chuyện về về nguyên lý về viên kẹo nha anh chị nha người cha cho con một viên kẹo đứa con ăn cái viên kẹo đó cái cây kẹo này rất ngon con rất là phê rất là sướng biết ơn nhưng mà nguyên một tuần ngày nào cũng cho kẹo đứa bé đó cảm thấy bình thường tuần thứ hai cũng cho kẹo đứa bé đó cảm thấy nó rất là bình thường chuyện này gần như là giống như là ăn sáng vậy đó ngày nào cũng phải cho con kẹo cũng giống như là cho con ăn sáng vậy đến tuần thứ ba bắt đầu đứa bé này thờ ơ không có còn vui vẻ happy nữa mặc dù quýnh rất thích ăn kẹo ngày 29 cũng vậy nhưng mà tới ngày 30 người cha quên không có đi mua kẹo vì ngày hôm qua tăng ca không có ra siêu thị để mua kẹo gì về nhà luôn thì sáng ngày hôm sau đứa con nói rằng kẹo của con đâu thì người cha nói rằng hôm qua cha tăng ca về trễ quá rồi vội vàng về nhà quên mua kẹo rồi đứa con nói rằng cha là cái người mà keo kiệt một người bối rịn một người xấu xí một viên kẹo có mấy ngàn thôi mà không mua cho con sau này đừng có nhìn mặt con nữa thì sao các anh chị ạ à? nổi điên nổi đá nổi cùng lên cái đứa con này sao ạ à? thể hiện cái sự vô ơn khó chịu bực mình với người cha và người cha bị tổn thương cái gì ạ bị tổn thương mình yêu thương con rất nhiều ngày nào mình cũng cố gắng làm sao cũng có một món quà nho nhỏ tặng cho con thể cái tình yêu thương của cha con nhưng mà khi không có quà rồi không có kẹo rồi thì đứa con trở nên vô ơn trở nên cáu kỉnh trở, trở nên khó chịu và thay vì trước đây là phải biết ơn có thì phải biết ơn thì bây giờ có là chuyện bình thường tự nhiên ngày nào cũng phải có quà ngày nào cũng có kẹo là chuyện tự nhiên nha không có gì đặc biệt cả còn nếu không có là sao à là tồn tại là xấu xa là keo kiệt là bướng xỉn thì đây chính là câu chuyện về nguyên lý của của viên kẹo nó sẽ đúng với tất cả những cái trường hợp khác nếu như chúng ta cứ liên tục cho ai đó một cái điều gì đó họ sao à họ sẽ dần dần không còn biết ơn nữa và trở nên vô ơn và sẽ làm chúng ta bị tổn thương thì người cha giống như vũ trụ vậy còn chúng ta giống như là gì các anh chị ạ à? giống như đứa bé này vậy đó các anh chị ạ à. khi mà chúng ta cứ yêu cầu chúng ta cứ xin thì sao mà nào? chúng ta lại không biết ơn thì lần sau người cha có còn muốn cho nữa không muốn chủ có tiếp tục cho chúng ta hay không trong uh, kinh thánh các anh chị ạ à, 10 người đàn ông bị phong cùi 10 người bị phong cùi và khi mà bị phong cùi ai cũng biết người đó là dơ bệnh và cách ly những người đó ra thì sao ạ à? thì Chúa Giêsu làm sao ạ à? làm sạch hết 10 người đàn ông đó 10 người đó hết sạch mình phong cùi và Chúa Giêsu nói rằng bây giờ hãy đi gặp tư tế đi gặp chính quyền đi và báo là mình hết chuyện ông cùi rồi thì người ta xác nhận để mình về trở lại với xã hội thì mọi người đều đều đi đều làm cái điều đó nhưng sao à chỉ có một người quay trở lại và nói lời biết ơn cảm ơn Chúa Giêsu còn chín người kia được thay đổi cuộc đời họ cũng nhận được giá trị nhưng mà sao à họ vô ơn họ không quay trở lại để cảm ơn đó các anh chị à con người của chúng ta đôi khi đâu đó bên trong con người chúng ta có một cái bản chất đó là sự vô ơn do đó cái bài học biết ơn là bài học mà chúng ta phải học hàng ngày và học suốt cuộc đời có đồng ý không các anh chị biết ơn thì sẽ nhận được nhiều hơn vô ơn thì sẽ mất sạch trơn đây là bí quyết anh chị là luật hấp dẫn là chúng ta khi nhận được cái món quà khi mà chúng ta mong muốn điều gì tôi mong muốn rằng có thu nhập 100 triệu một tháng khi mình có một cái trăm triệu một tháng rồi thì đa phần mọi người có ai mà đi quay lại cảm ơn thượng đế không cảm ơn thiên chúa cảm ơn đức phật đâu không họ làm sao các anh chị họ nghĩ đến mình trăm triệu này phải mua iPhone phải mua chiếc xe máy mới phải dẫn bạn bè đi chơi đó, đi phụ hưởng đi du lịch họ nghĩ sẽ phải tiêu xài 100 triệu như thế này nhưng ai mà sẽ nghĩ lại là phải quay trở lại cảm ơn cảm ơn vũ trụ hay không có không anh chị như hiếm lắm đúng không biết ơn thì nhận nhiều hơn vô ơn thì mất sạch trơn do đó khi mình không biết ơn mình không quay trở lại để cảm ơn thì vũ trụ cũng rất là buồn lòng giống như người cha và tổn thương và sẽ không còn động lực để mà sao ạ à? tiếp tục cho chúng ta những cái ước mơ những cái khát khao mà chúng ta mong muốn nữa sẽ đóng lại cái cánh cửa hoặc là xếp chúng ta ở vị trí không ưu tiên nữa mà chỉ cấp mà phát và cho và tặng những cái món quà đến những người nào thật lòng biết ơn có đúng không anh chị do đó bây giờ ai mà làm điều gì cho Kim nếu như vì xã giao mà Kiên cảm thấy rất bình thường á thì Kim sẽ cảm ơn nhưng nếu như người đó làm điều tốt cho Kim thì em sẽ dùng từ biết ơn biết ơn anh biết ơn chị biết ơn em vì đã làm điều này cho cho mình mình nói lời biết ơn thì người ta ô người này đang trân trọng những cái giá trị mình đang chia sẻ thì người đó sẽ có tấm lòng họ lại muốn chia sẻ thêm cho đi nhiều hơn giúp nhiều hơn và sao anh chị khi mà khi nó nói rồi khi mà mình vô ơn thì vũ trụ không không nói hoài gì đến chúng ta nữa đâu sẽ làm lơ chúng ta do đó cái chìa khóa thứ năm này rất quan trọng năm cái bước này thứ nhất làm rõ yêu cầu thứ hai là sao ạ à? quan hóa và gửi yêu cầu đó lên trên vũ trụ thứ ba là sao anh chị tin tưởng tuyệt đối 100% thứ tư là sẵn sàng đón nhận một cách hào hứng nhiệt tình và thứ năm là thể hiện lòng biết ơn năm bước này ha các anh chị ha hãy ghi chú là rồi sau đó là ứng dụng vào bất kỳ cái ước mơ nào mong muốn ứng dụng cái luật hấp dẫn tuy nhiên tuy nhiên cái lực hấp dẫn làm sao nó vậy à nó giống như một cái hỏi 500 vậy mình làm xong năm bước rồi chưa chắc gì mình đã hút nó liền đâu bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn biết được bí quyết làm sao để mình có thể hút nhanh hút lẹ hút ngay lập tức những cái điều mà chúng ta mong muốn đến cuộc đời của chúng ta rất nhanh chóng bao nhiêu trong số các anh chị muốn à muốn thì comment xuống bên dưới là muốn